còn đời chia ly tình ta nhưng thề quyết vẫn không đổi rời một lòng ta hiên ngang kề vai bên nhau xóa tan ngàn trùng sóng gió tuy người rừng không chung dòng máu ta cùng nhóc chén cây ấm lòng xin nguyện thế ngàn sau có với tôi hơn người bạn của tôi cùng nhau sẽ chia những đau khổ muộn phiền dù cuộc đời còn khó khăn và sóng gió anh em ta đâu nào muốn nhìn phía trước cố gắng mạnh mẽ vượt qua tình anh em ta còn luôn có nhau mình cùng chắp tay bước hết qua tháng ngày ta là nam nhi